chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Tý trong ngày chủ nhật này cần thận trọng trong từng lời nói hành động của mình. Nguyên nhân là do kẻ tiểu nhân ẩn hiện xung quanh bạn liên tục buông lời dèm pha khiến danh dự, uy tín của bạn có thể bị tổn thất nặng nề. Tỷ kiến chiếu mệnh, dường như bạn chẳng thể tin tưởng thêm bất cứ một ai khác nữa. Con giáp này nếu dùng sự kiên trì và quyết tâm đến cùng thì có thể sẽ có kết thúc có hậu trong nay mai. Thổ khắc thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh không có gì đặc sắc trong ngày này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 những áp lực tinh thần có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu bản mệnh không biết cách để tháo gỡ chúng. Sự xuất hiện của thiên quan chỉ khiến cho tình hình trở nên xấu đi khi những cuộc đụng độ giữa bạn với cấp trên hay những người có quyền chức có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, tốt nhất bạn nên kiệm lời hơn một chút, tránh xa những chuyện thị thi tranh đấu có thể làm tổn hại đến bạn. Nếu muốn mọi việc thuận lợi hơn đôi chút, bạn có thể chọn giờ tốt cũng như hướng tốt để xuất hành trong một ngày có phần u ám như hôm nay. Theo đó, bạn có thể đi theo hướng Đông Nam để nghênh đón hỷ thần hay hướng Tây Bắc để gặp tài thần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần Thương quan giáng họa khiến vận trình công việc của người tuổi dần chẳng được như mong muốn trong ngày hôm nay. Chỉ một chút lơ là, sơ sẩy mà mọi công sức bạn đã gây dựng trong suốt thời gian qua có thể sớm tan thành bọt biển. Bản mệnh cũng vì cả tin nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác để rồi tiền bạc thất thoát, sự liều lĩnh của bạn sẽ khiến bạn phải chịu những tổn hại khôn lường. May mắn là mối quan hệ tình cảm giữa bạn khá hài hòa, nhất là với các cặp đôi đang trong giai đoạn tình cảm nồng nàn nhất. Chỉ cần luôn duy trì sự tôn trọng cũng như dành tình yêu thương chân thành cho nửa kia của mình, đôi bạn sẽ càng thêm gắn kết hơn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi Mão Cục diện mùi Mão bán hợp trợ giúp khá nhiều cho vận trình của người tuổi Mão. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều lần, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không gặp quá nhiều trở ngại. Những thành tích bạn mang về còn ghi điểm trong mắt cấp trên nữa. Chưa kể thực thần ghé thăm báo hiệu tin vui tài lộc liên tiếp báo về cho con giáp này. Nhất là với ai làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, Khoản tiền bạn kiếm được tại thời điểm này sẽ khiến không ít người phải thầm ghen tị đó. Tuy nhiên, ngũ hành mộc thổ xung khắc, sức khỏe của bản mệnh khó được đảm bảo trong khoảng thời gian này. Bạn nên gác lại những rối ren trong công việc và tập trung vào việc chữa lành bản thân. Đây là lúc bạn cần dừng lại và sạc đầy pin cho mình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn, sự xuất hiện của chính quan sẽ mang đến cho người tuổi thìn thêm tự tin vào năng lực của mình. Bạn chẳng còn e ngại khi đứng trước những khó khăn thử thách nữa. Hãy nhân cơ hội này để bộc lộ khả năng của bạn, khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Tuy nhiên, trong một số tình huống, bản mệnh lại tỏ ra khá bảo thủ cứng nhắc, không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Đây có thể coi là yếu điểm của con giáp này. Nếu không sớm khắc phục, thành công ngay trước mắt bạn cũng có thể bị vụt qua mất đó. Ngày thổ khí quá vượng như hôm nay có thể khiến cho cơ thể bản mệnh bị ảnh hưởng ít nhiều. Bạn dễ mắc các bệnh liên quan tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, bệnh dạ dày, đường ruột, cần chú ý đề phòng. Hãy lên kế hoạch tập luyện để tăng cường sức khỏe của bản thân, đẩy lùi bệnh tật. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ. Xem bói tử vi, có quý nhân tương hội ở bên giúp sức, công việc của người tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này trở nên hanh thông suôn sẻ bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn những cơ hội gặp gỡ, hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy nữa. May mắn càng gia tăng khi có chính tài đến bên ủng hộ con giáp này. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng thêm gì về chuyện tiền bạc nữa. Không chỉ có đủ để tiêu dùng, bạn còn để ra cho mình một khoản khá khá để tiếp tục tái đầu tư hỏa sinh thổ, nhân duyên của bản mệnh chưa khi nào sáng rõ như bây giờ. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với một nửa mà bạn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Các cặp đôi cũng ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn, tình cảm nhờ thế mà thêm khăng khít. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Tử vi hàng ngày chỉ ra rằng, may mắn sẽ gọi tên con giáp tuổi ngọ trong ngày mùi ngọ tam hội như hôm nay. Con đường công danh sự nghiệp của bạn đang trên đà khởi sắc rực rỡ, những khó khăn đã được đẩy lùi, thay vào đó là những thành tích công việc hết sức khả quan. Đây là phần thưởng xứng đáng cho công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Thiên tài trợ mệnh, túi tiền của bản mệnh sẽ ngày càng đầy thêm trong ngày này. Các khoản tiền bất ngờ chảy về túi của bạn,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 bạn không thể ngờ rằng khả năng làm việc của bạn lại có thể được đánh giá cao đến như vậy. Hãy tiếp tục phát huy những điểm mạnh của bản thân và cống hiến hết mình cho công việc đi nhé. Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng dần trở nên tốt đẹp hơn trong ngày thủ sinh kim như hôm nay. Những mâu thuẫn hiểu lầm dần được hóa giải, cả hai đã cùng nhau chia sẻ và lắng nghe để có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay, bản mệnh nên khởi công tạo tác việc gì cũng tốt,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 nhất là với những ai làm trong các lĩnh vực có liên quan đến cộng đồng như nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, dịch vụ hay nghề tự do. Tuy nhiên, người tuổi dậu dễ trở nên cô độc hơn trong ngày này. Phần thưởng cho sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc quả thực đã khiến cho không ít người đem lòng ghen tị đố kỵ. Ngũ hành thổ kim tương sinh, sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu chuyển biến vô cùng tích cực. Những bài tập nhẹ nhàng đã phát huy tác dụng và giúp cho cơ thể của bạn trở nên khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.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 Bạn còn được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ mới, những công việc mới hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lợi ích trong tương lai. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện có thể sẽ giáng một đòn đau xuống ví tiền của bạn. Bản mệnh khó tránh việc nảy sinh tranh chấp với mọi người xung quanh. Không cẩn thận bạn sẽ phải nhìn thấy cảnh tiền bạc thất thoát đi từng ngày từng giờ mà không biết phải làm sao. Thủy thổ bất dung, chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều khởi sắc. Người độc thân vẫn chưa thể bước qua được ranh giới của mình đã đặt ra.